Chào các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, nhiều năng lượng. Và video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con app live TikTok kiếm tiền nha. Link đăng ký mình để dưới phần mô tả các bạn. Sau khi các bạn click vào link nó sẽ có một giao diện như, như thế này. Các bạn sẽ ấn vào mục của tôi để đăng ký tài khoản này. Các bạn ấn vào mục đăng ký Các bạn vui lòng nhập số điện thoại, má mời của mình, mà giới thiệu. mà giới thiệu ở đây là 412 423 14 nha. Các bạn nhập số điện thoại này. Các bạn bỏ số 0 đi nha. Má mời này. 412 423 14 này nhập mật khẩu này các bạn nhập mật khẩu này xác nhận mật khẩu và nhập cái mã captcha đấy nhá sau đó các bạn ấn đăng ký ngay các bạn lưu này. sau khi đã làm sau khi các bạn đã đăng ký thành công các bạn sẽ ấn vào mục của tôi ở đây các bạn thấy số dư của mình là hiện tại là không đồng nha. bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ thứ nhất là mời bạn bè các bạn sẽ ấn mục mời bạn bè này các bạn sẽ sao chép cái má giới thiệu hoặc là cái sao chép cái liên kết lời mời này để giới thiệu cho bạn bè nha ok Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm nhiệm vụ TikTok kiếm thích kiếm tiền nha. Các bạn ấn vào mục TikTok này. Thứ nhất là trang chủ, sau đó các bạn ấn vào mục TikTok. Ở đây chúng ta thấy có Facebook, YouTube, thumb ừ, không biết đâu, TikTok này. Các bạn ấn vào mục tình kinh nghiệm nha, một kinh nghiệm này các bạn sẽ ấn nhận nhiệm vụ cho mình nhận mỗi ngày là ba nhiệm vụ sau đó các bạn thoát ra này các bạn sẽ ấn vào nhiệm vụ này đây sau đó các bạn sẽ ấn vào nhiệm vụ ở đây nó yêu cầu là follow like sau đó là đăng ảnh chụp màn hình các bạn sẽ ấn là nhảy nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta đến tiktok nha sau đó các bạn sẽ follow và like nha sau đó các bạn chụp lại ảnh màn hình này đó các bạn tham gia nha sau đó các bạn sẽ ấn vào mục gửi máu này ở hình cái hình các bạn sẽ tải cái ảnh các bạn vừa chụp lên nha sau khi tải ảnh thành công các bạn sẽ ấn vào chi tiết công việc một lần vậy là nó đã hoàn thành ở các nhiệm vụ tiếp theo các bạn cũng sẽ làm như vậy nha ok các bạn cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu các bạn thấy video của mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha và mình có làm cái event tặng thẻ cào mình có để link bên ở phía bên dưới phần mô tả các bạn vào link để tham gia event của mình nha